Mến chào quý phụ huynh. Để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, quý phụ huynh và học sinh thực hiện các thao tác như sau. Bước 1. Truy cập website bà rịa vũng tàu tuyển sinh đầu cấp vnedu vn Đăng nhập bằng mã học sinh và mật khẩu VNEDU đã được gửi về số điện thoại phụ huynh đăng ký nhận thông báo sổ liên lạc điện tử Bước 2. Sau khi đăng nhập thành công, chọn chức năng tạo hồ sơ, tiếp đến chọn cấp học tạo hồ sơ. Bước 3. Tại ô mã học sinh, chọn tìm. Hệ thống cập nhật thông tin học sinh đã lưu trước đó. Phụ huynh có thể điền số điện thoại liên hệ hoặc các thông tin bổ sung khác nếu chưa có. Bước 4. Chọn trường đăng ký tuyển sinh. Bước 5. Đăng ký các tiêu chí theo yêu cầu của trường trung học phổ thông, tùy chọn các tổ hợp môn lựa chọn. Bước 6. Chọn file đính kèm, nộp ảnh chụp hoặc file PDF các giấy tờ theo quy định nếu có. Bước 7. Tạo và nộp hồ sơ Sau khi nộp hồ sơ thành công, hiển thị trạng thái hồ sơ đang chờ duyệt cấp trường. Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận, nếu phụ huynh rút hồ sơ sẽ hiển thị trạng thái chờ xác nhận của nhà trường để được rút. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, xem lý do tại thông tin phản hồi phụ huynh có thể xem, sửa và nộp lại hồ sơ. Để tra cứu hồ sơ, chọn Hồ sơ của tôi. Và để theo dõi quá trình tuyển sinh, phụ huynh có thể tải app VN Edu Connect Cảm ơn quý phụ huynh đã sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VPT cung cấp. Chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh thực hiện thao tác thành công.